Xin chào mọi người Chào mọi người đến với cái kênh uh, youtube của mình Top Khám Phá Hôm nay mình làm một cái video về một cái con bot copy Thì nó copy trên cái phần mềm MT4 Thì tất cả các sàn luôn nha Đây mình uh, có tải một cái MT4 ở trên cái sàn SNET Thì ở đây là một tài khoản mình đã đăng nhập rồi rồi Mình đã đăng nhập một cái tài khoản demo thì để mà mở thêm một cái tài khoản nữa ở trên cùng một cái cái laptop hoặc một cái máy tính thì mọi người vào cái ổ đi C mọi người chọn chữ Fnet dòng này mọi người copy rồi mọi người dán ra thì ở đây bao nhiêu cái cũng được khi mà mọi người copy giống như cái phần đây nè mình sẽ làm thêm một cái thứ ba ở đây mình có hai cái phần mềm MT4 rồi mình thao tác uh, sẵn để cho nó đỡ cứ tiết kiệm cái thời gian hơn ở đây là cái thứ ba này thì mọi người chỉ cần đưa cái này ra ngoài màn hình là mình mở cái phần mềm MT4 lên là mình sử dụng ba tài khoản ở đây mình có đăng nhập một cái tài khoản đây tài khoản 5485 ờ, ở đây mình cũng có đăng nhập một cái tài khoản là 3321 thì bây giờ mình sẽ thao tác từng bước cái con word copy nó như thế nào thì đầu tiên á, là mình phải phân biệt ra một hai cái tài khoản một cái tài khoản copy và một cái tài khoản master thì ở đây mình sẽ chọn cái tài khoản 5485 á, sẽ là tài khoản copy thì đăng nhập vào cái MT4 sau đó mọi người vào cái mục file MQL4 ở đây là cái con bot copy nha mình sẽ copy cái con ea copy ở đây mình copy vào mình dán đây đây sau đó mình tắt đi đây ở đây sẽ hiện lên ở đây là mình thao tác sẵn rồi thì nó, nó tiết kiệm thời gian ở đây sẵn rồi mình sẽ để đó mình sẽ qua cái tài khoản chính à, ở đây mọi người nhớ bật cái phần tool lên đây. ok đây là tài khoản master đây mình để mình thao tác lại một lần ở đây mình copy sẵn mình sẽ delete đi mình sẽ vào cái mục file mv là 4 mình sẽ copy cái con bot master vào sau đó mình đóng tất cả các file lại reset đây nó sẽ hiện lên mình sẽ mở thao tác lên ở đây là cái mã pin là cái mật khẩu của tài khoản của mình á tài khoản master á thì mình nhập vào đó ok tài khoản master đã ok thì bây giờ mình qua cái tài khoản copy thì mình cũng thao tác như vậy luôn mình sẽ bật cái con bot copy lên ở đây là cái id của tài khoản master mình sẽ copy cái tài khoản id vào ở đây là cái mật khẩu của tài khoản master luôn ở đây á cái phần này rất là quan trọng này ở đây nó có cái mục là follow master có nghĩa là ví dụ tài khoản master nó một một ngàn đô thì họ đánh một lot thì cái tài khoản copy của mình á nó sẽ đánh y chang như vậy nhưng mà ví dụ cái trường hợp mà cái tài khoản copy của mình á nó chỉ có 100 đô thì mình đánh một lot vậy là rất là nguy hiểm nên mình sẽ đánh mình sẽ chọn theo cái mục cuối cùng là nó sẽ tính theo cái phần trăm của mình ví dụ họ 1.000 đô họ đánh một lot thì tài khoản mình 100 đô thì nó sẽ tính theo cái phần trăm của 100 đô đó sau đó mình bấm ok đây thành công hết rồi mình sẽ qua cái tài khoản master mình thử một lệnh thử giao dịch ờ, một lệnh ở đây sell ở đây là 0.01 ở đây mọi người để ý nha tài khoản này là tài khoản 30.000 đô thì tài khoản này nó có 3.000 đô nên ở bên đây á, nó tới 0.8 mình sẽ thử đặt tb stop load thử bây giờ mình thử đóng một lệnh này nha ở bên đây thao tác rất là nhanh mình sẽ test thử một lệnh là thứ hai là mình sẽ bay nó đây bên đây thao tác cũng rất là nhanh nó sẽ copy ở đây á mình làm mục đích mình làm cái con bot copy này á, là mình giải thích cho mọi người có nghĩa là trên tất cả các sàn forex thường nó sẽ có những cái à, cái cái tài khoản chuyên gia thì theo những cái tài khoản chuyên gia đó đó nếu mà mình copy á, nó sẽ mất từ thấp nhất là 5% và đến 30% có nghĩa là ví dụ trường hợp à, những cái chuyên gia họ chọn tầm khoảng 20% là có nghĩa là mình lời 100 đô là mình chỉ rút được 80 đô thôi thì mình có một cái cách này nè mình sẽ dùng một cái tài khoản copy thường tài khoản copy thay vì mình đầu tư 1.000 đô thì mình bỏ cái tầm 100 đô vô cái tài khoản chính và 900 đô đó 900 đô còn lại mình sẽ bỏ vào cái tài khoản copy thì đó sau đó mình đăng ký theo cái tài khoản của mình thì mình sẽ vừa ăn được cái tiền lót và cái thứ hai nữa là mình không mất phí 20% đó tại vì tùy thuộc vào cái chuyên gia như đây mình sẽ chốt thử một lần, đây rất là nhanh ở đây mình copy bao nhiêu tài khoản vẫn được đây thường á, thì mình treo trên VPS ở đây mình cũng có cái dịch vụ mà cho thuê VPS thì nếu mà mọi người ai cần á, thì có thể input cho mình tùy theo vào cái cấu hình của cái VPS đây là cái tài khoản thật tài khoản sen mình hay chơi với cái tài khoản sen nếu mà tài khoản vốn ít thì nên chơi với cái tài khoản sen tài khoản sen thì nó nhỏ hơn USD rất là nhiều một đô nó tới bằng 100 sen thì mình vốn mình nhỏ thì mình sẽ trade bằng sen vốn mình nó nhiều thì nó sẽ đỡ hơn USD đây là tài khoản thật đây đây thường đó là mình treo trên ờ, VPS thì nó hoạt động 24 trên 24 ở đây mình cũng có rất nhiều robot ở đây hôm nay mình làm một cái video này á để nói về cái phần mềm mà copy lệnh thôi các bạn mà ai muốn tìm hiểu về cái con copy này á thì inbox cho mình mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác như thế nào và copy những cái chuyên gia như thế nào và mình có thể copy từ chuyên gia sang mình à, làm thêm một cái tài khoản chuyên gia của mình để cho họ copy mọi người thấy hay thì ủng hộ kênh cho mình nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi